thì các bạn có thể tăng giảm số người chơi ở đây Đấy, tăng lên bao người chơi tùy hai người cũng được vào hai chắc chắn nhà thứ hai lớn nhất nhà thứ hai lại 8 điểm vào này đấy lớn nhất này các bạn có nhìn qua thì không thể qua được đấy thì tốc độ vào nó là siêu nhanh các bạn nhá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 thì cái cách thức chơi như nào thì anh em nhìn ạ cũng đã có thể hiểu đây anh em chơi ra này nhưng muốn liêng đi Đấy, nhưng mà này thì mình à, điểm nó thấp mình nhớ con sáu này mình cho vào nhưng mình bên trong này có một con sẵn này bỏ ra này đấy thành 8 đấy, vì lấy bài này thì mình nhớ là trong này có con 6 đúng không cho này con 6 thì mình bỏ con 9 vào đấy như vậy rất hiệu quả luôn đánh cái này rất hiệu quả cái này con ví đồ bài này thì ờ, sử dụng cái ờ, sạc như này anh em sạc pin một lần anh em thật tuần luôn nhá thì bên cạnh cái ờ, dòng ví đổi bài thì mình có kính áp tròng như xuyên bài thì đây đây là cái con kính áp tròng đẳng cấp nhất mình vừa làm này của mỹ nhập khẩu nhập khẩu từ mỹ về đây này. đấy bên trong này chứa một cái kính này đây cho anh em xem luôn đây kính ở nó đây thì cái kính này đeo vào thì đánh rất hiệu quả này thì bây giờ mình sẽ đeo thử cái cái kính này vào cái mắt camera để xem các bạn thấy là khi các bạn đánh nó nhìn như nào nhá thì đây đây là cái bộ cái bộ, bộ bài chồng bộ bài chồng nó bình thường này khi ờ, chưa đeo kính này nó mắt thường là không thể nhìn thấy gì này nhưng mà khi đeo kính vào đấy các bạn nhìn nào khi đeo kính vào thì bạn nhìn thấy rõ ràng luôn này con 8 này đấy, 7 này con 7 này đấy, con 6 này con át này đấy khi bỏ kính ra thì nó lại bình thường đây các bạn nhìn thấy không thì các bạn đeo vào mắt nó cũng như vậy đeo mắt thậm chí còn rõ hơn đây đấy các bạn chơi môn liêng hay môn gì bất kỳ môn bài lá nào sử dụng cái áp tròng này nó rất hiệu quả luôn cái này cả chơi được cả chất luôn đây con con này con 6 tép này đấy bốn tép này thế em nhìn cái phần trên này này tím tím trên này, này. đấy như này là tép đấy ở đây như này là rô này góc này nó làm như góc này là rô này Đấy, G này 10 này cái con 10 là hình cái dấu ờ, cộng con 9 hình cái chìa khóa để mà phân biệt giữa con 6 đấy thì chỉ có hai con đấy là khác biệt nhau thôi thì các anh em mua hàng thì alo trực tiếp với số điện thoại của mình rồi cảm ơn anh em xem chưa